hỏi Phật giáo phân chia hiển và mật thành hai tông Vậy tông nào giúp ích cho chúng sanh hơn? Tu học ở dạng Phật thành có phải là hiển mật song tu không? Đáp Nói về mật và hiển thì mật đây không phải giống như cái mật như con người chúng ta tưởng tượng Hiển cũng không phải giống như cái hiển như chúng ta tưởng tượng Trong Phật giáo thì hiển là người người đều hiểu rõ Như tôi thuyết pháp cho ông A nhưng ông B cũng hiểu được Thuyết pháp cho ông B Nhưng ông A cũng hiểu ra Đó là hiển Còn mật là tôi thuyết pháp cho ông họ Trương Nhưng ông họ Lý không hiểu Nói pháp cho ông Lý Thì ông Trương không hiểu Đó gọi là bí mật không định chừng Cũng không phải là nói bí mật Để cho người ta không biết Còn nói gì là sông tu, đơn tu Hồ đồ tu hay loạn tu Là nói cái gì khác nữa Chứ không phải là nói về các chuyện này